chị một set bộ lên phong giá cực kỳ đẹp và xuất sắc các chị yêu nhá Với mức giá là 99 ngàn một bộ, phí ship toàn quốc treo là 30 ngàn Lấy 3 bộ chỉ với mức giá là 298 ngàn em miễn phí ship hàng toàn quốc được chưa ạ Đặt hàng comment cho em mã số là 22 kèm màu kèm số điện thoại đẹp chốt đơn tại trong live ngày hôm nay Màu em đang mặc nó là cái màu xanh tím các chị nhá Mặc lên nó rất là nhã nhặn luôn, tôn da cực kỳ luôn cho mình lựa chọn màu nào cũng đẹp màu nào cũng xinh này nhìn cho em này tay của bên em là tay bồng các chị nhé chia bắp tay to cực kỳ là tốt luôn kết hợp cho em là hàng nút ngọc các chị yêu nhé form dáng quá là xuất sắc cho em vừa đính ngọc ở trên vai vừa nút ngọc bên dưới này tà của bên em là tà cách điệu các chị nhé đẹp lắm rồi comment cho em là mã số 22 kèm màu kèm số điện thoại là sẽ có đơn đầy đủ tất cả các size là từ 42 kg đến 68 kg các chị yêu mặc vừa cho em nha form dáng thì quá là xuất sắc rồi các chị ơi ai chưa có số điện thoại lên liền cho em nha rồi bây giờ em sẽ lên tông màu tiếp theo nhé nhận hàng thoải mái trích thanh toán cho em nhá lên tông màu tiếp theo liền nha Tiếp theo là tông màu đỏ nha các chị yêu ơi Cái tông màu này mặc lên nó cũng rất là tôn da tôn dáng luôn nha Có bao nhiêu màu về em có tất cả năm màu cho mình lựa chọn nhá Màu em đang mặc là màu đỏ này Comment cho em là mã số 22 đỏ kèm theo số điện thoại để em chốt đơn này Ngoài ra em còn có màu xanh tím vừa em mặc thử rồi đúng không ạ Rồi màu cam nha các chị nha Cái màu cam của em là màu cam nghệ mặc lên rất tôn da tôn dáng luôn nhá Rồi màu xanh lá này và màu đen nữa các chị ơi Màu nào lên cũng đẹp hết Lát nữa thì em thử hết tất cả các chị yêu nên là các chị yêu yên tâm cho em nhá đúng rồi 99k một bộ thôi chị yêu ơi ship toàn quốc cho em là 30 ngàn mình lấy cho em 3 bộ có 298 ngàn thôi bên em miễn phí ship hàng toàn quốc chất liệu vải là vải cắt hàng co giãn 4 chiều các chị nhìn cái độ co giãn của nó này mê lắm luôn ấy <laughs> đúng rồi quần là quần cảm thun cho em này đó đẹp lắm hai bên quần thì chúng ta sẽ có là hai cái túi như thế này mình mặc đi chơi đi học đi làm đi tiệc ok được luôn cà phê uống nước đi dạo phố được luôn được chưa rất sắc lắm 42 kg đến 68 kg các chị mặc vừa cho em này em ơi à, 55 kg mặc vừa không 55 kg mặc đẹp cho em nhá phong dáng quá là xinh luôn các chị nha đúng rồi comment cho em mã số 22 kèm màu kèm dưới điện thoại là sẽ có đơn cái màu em đang mặc là tông màu đỏ nha mặc rất tôn da tôn dáng nha quay đằng sau cho chị em nhà mình ngó một xíu này đó cái form dáng phía sau nhìn lên cũng rất là xinh đúng không ạ à, rồi em lên tông màu tiếp theo các chị yêu nha nhớ để dưới điện thoại cho em nhá lên cho các chị tông màu xanh lá mặc rất là tôn dáng các chị yêu ơi Comment cho em là mã số 22 kèm màu xanh lá kèm số điện thoại để em chốt đơn này Ờ đúng rồi, nhận hàng kiểm tra hàng Đúng rồi chị yêu ơi, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em Em ơi hôm trước chị nhận của em hai bộ rồi Đẹp quá vải, đẹp quá mặc rất là mát Bây giờ chị muốn đặt thêm hai bộ nữa Ok chị yêu, chị nhớ là comment cho em là mã số điện thoại là mình sẽ có đơn nhá đúng rồi có năm màu mình lựa chọn luôn các chị yêu ơi màu nào cũng đẹp màu nào lên cũng rất là sang lựa chọn màu thoải mái cho em màu em đang mặc là màu xanh lá này lên cũng rất là đẹp 42 kỳ đến 68 kg các chị mặc vừa cho em đa phần á là các set bổ bên ngoài thị trường người ta bán dao động khoảng tầm 57 58 kg trở xuống thôi đúng không nhưng bên nhà em lên tận 68 kg các chị mặc vừa cho em đó dư hẳn 10 cân luôn nên là chị nào mà chúng ta hay mặc những cái đồ big size chẳng hạn đấy hoặc là form dáng của mình nó hơi đầy đặn tròn tròn mũm mĩm một chút xíu mình vẫn có thể mặc vừa cho em nhá để đứng sát cho chị xem được không ok em nhìn cho em này các chị nhìn thấy ôi dồi ôi ngọc á ngọc nó đính hết ở hai bên vai như này điểm nhấn cho chiếc xếp bộ của bên em nó là cái ngọc này các chị nhá nút ngọc này đó tay phồng xếp ly cho em này ngọc ở bên dưới tà áo như này này quá là xuất sắc quần có túi ở hai bên như thế này mặc lên form dáng rất là xinh luôn các chị yêu nhá comment chị em mã số kèm màu kèm số điện thoại là chúng ta sẽ có đơn nhá rồi bây giờ em sẽ lên tông màu tiếp theo liền các chị cứ yên tâm cho em nha nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước thanh toán cho em yên tâm nhá lên tông màu tiếp theo nha màu cam cho chị xem lên như nào đó em bảo rồi các chị ơi em bảo tôn da là kiểu gì lên cũng tôn da mà đẹp quá cái màu cam của bên em nó là kiểu sạm cam không bị trói một xíu nào nha mặc nên rất đẹp luôn đảm bảo với các chị luôn da ngâm da trắng gì mặc được hết cho em được chưa ạ còn bên cho em là mã số 22 kèm màu cam kèm số điện thoại để chốt đơn tại trong like ngày hôm nay này vải co giãn không em trời ơi co giãn tốt chị yêu ơi vải cắt hàng co giãn bốn chiều này các chị nhìn cái độ co giãn bên em nó cỡ như thế này 68 kg quay đầu trở xuống mặc vừa cho em còn chị đào cao ngang một, một chút xíu 70 kg mình mặc vẫn vừa cho em 99 ngàn một bộ đã ship toàn quốc cho em là 30 ngàn lấy cho em 3 bộ 298 ngàn em miễn phí ship hàng toàn quốc 42 kg đến 68 kg các chị ơi vừa được chưa ôi đẹp quá phong dáng rất là xinh luôn các chị ơi đúng rồi nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nha chị nào mà chưa tin tưởng về chất lượng các chị cứ thử mua một bộ về đi mặc thử cho em xem có đẹp không có giống như lời em nói không em đảm bảo luôn bữa sau kiểu gì các chị cũng sẽ quay lại các chị còn mua tiếp mua nữa nhưng mà cái mẫu mã này của bên em nó là cái mẫu mới ra các chị ơi nhưng mà cháy hàng rất là nhanh luôn nên là chị nào mà chúng ta muốn đặt mua bấm liền cho em comment liền cho em để chúng ta chốt đơn liền ha rồi bây giờ em sẽ lên tâm cầu tiếp theo các chị yêu nhá thì nhớ comment cho em để lại số điện thoại là sẽ có đơn mã số này của bên em là mã 22 ha 22 màu đen kèm số điện thoại nhiều chị hỏi là em ơi thì lên một cái mẫu nào mà có thể là mặc lên nhìn nó thon gọn người nhìn nó mi mignon đây chính là cái tông màu đen này các chị nhá rất là đẹp luôn 99 ngàn một bộ phí ship toàn quốc cho em là 30 ngàn các chị yêu nhá lấy cho em 3 bộ 298 ngàn bên phí ship là toàn quốc đầy được tất cả các size từ 40 kg đến 68 kg các chị mặc vừa. Vải của bên em là vải cát hàng co giãn 4 triệu, nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Cam kết về chất lượng đây là các chị cứ yên tâm nha. Rồi có tất cả năm màu cho mình lựa chọn màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Nhớ comment cho em là mã số 22 kèm màu kèm số điện thoại để chúng ta chốt đơn nhé.